tôi vẫn chưa quen Đường thì tôi chơi vội Còn tôi vẫn cứ đứng đợi Em nhẹ bước đến Vì đã thôi hoen Trời cho gió yêu mình Vì tôi đã lỡ yêu em Cũng anh Từng vì nhà em quá xa Tôi mới được trong ngôi 夜凉渐冷心似水，因他走了变空虚。 it? giàu sang còn anh thì bữa cơm anh áo hẹn nhau nhé bốc đầu thì liên tục đúng không? Đó bốc đầu. Tại sao đuôi xe này bơ vâng, vạt đấy? Ừ. Nó cắt ờ, giống bọn kia. Cắt cái gì? Xe 50 bốc được đó nào chú? Cháu đi xe 50 chú? 夜凉静，那心似水。因他走了，更空虚。 mây trôi về đâu đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu chẳng tìm thấy đâu lệ ơi là nơi ăn chơi xa đỏ đốt tiền của các ăn chơi mà có con thốn nhỏ đèn ngầu các ông quan vẫn thường nuôi tới mà các thiếu già lắm của nhiều tiền mà hay chủ cả ở khắp mọi nơi muốn ý thì tôi chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến vì đã thôi hoài trời tròn sao yêu mình vì tôi đã lỡ yêu em cũng mình từng về nhà em quá xa tôi mới được trong ngóng em buông lời you